thì bây giờ mình sẽ vào cái trận ờ, U20 ờ, châu Á vòng cuối của U20 châu Á cho tất cả anh em luôn nha đó là cái bảng ờ, B nha bảng này bảng B mình xin lỗi anh em nhầm nha bảng này bảng B bảng B có Việt Nam đang đứng vị trí đầu bảng nha anh em thì cái trận Việt Nam mình cũng đã nhận định cho tất cả anh em rồi thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận là U20 Qatar và U20 Úc nha anh em thì diễn ra vào lúc 17 giờ trùng giờ với U20 Việt Nam và Iran luôn nha thì hiện tại trong cái bảng này thì ba đội đang có cái cơ hội đi tiếp đó là Việt Nam và Úc và Iran nha anh em còn cái đội mà không có cơ hội đi tiếp nữa đó là cái đội Qatar nha anh em nói chung Qatar cũng vẫn còn có cơ không không có cơ hội đi tiếp nữa có anh em Qatar vẫn còn có cái cơ hội để đi tiếp nha và Qatar đang âm hai bàn thắng rồi thì cái cơ hội của Qatar đi tiếp là chỉ là một phần trăm thôi thì anh em thấy cái trận này Qatar sẽ gặp Úc thì Úc trong cái trận vừa rồi mới gặp Iran Úc đáo rất hay anh em nếu mà anh em có xem cái trận vừa rồi mà Úc gặp Iran Úc đáo rất hay nha trên bảng xếp hạng thì nếu trong cái trận này Úc thắng Qatar mà Việt Nam sẽ cầm uh, hòa Iran hoặc là uh, Iran ăn Việt Nam luôn không chừng thì uh, Úc ăn đang rất là sáng cửa để có cơ hội uh, đi tiếp vào vòng trong khi trong khi đó Úc gặp Qatar rất là dễ nha anh em thì cho anh em xem cái thành tích của hai đội trong những trận gần nhất nha thì à, bên phía à, Wata trước nha anh em thì Wata trong chuỗi trận gần nhất thì Wata toàn thắng chưa toàn toàn thua lộn anh em toàn thua thì anh em thấy à, chỉ thắng Đức một trận của à, Comunidad nha anh em thì à, thắng lúc 2018 tới bây giờ thì lứa cầu thủ đó hiện tại bây giờ chắc tầm à, 25 26 tuổi đá cho đội tuyển quốc gia hết rồi nha anh em thì à, còn U20 Qatar thì toàn thua trong hai trận gần nhất trên lượt à, ờ, U20 châu Á thì à, Qatar thua Iran với thua Việt Nam nha anh em còn bên phía Úc thì à, để thua Việt Nam với tỷ số 1-0 nhưng mà Úc thắng được à, Iran với cái tỷ số là 3-2 thì à, cái phong độ của thằng úc này đang thất thường nha anh em có nhiều trận nó đá hay trận rồi anh em xem mà úc đá hay cực kỳ mà trong khi đó ai đang là chấp với cái mã kèo là 1,25 nhưng mà úc đang đá rất là hay thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo luôn nha thì hiện tại à, U20 Úc đang chấp với cái mã kèo là 1 mà tài xỉu là 2,25 thì cái trận này mình phiên anh em nên nằm cái mã kèo U20 Úc mạnh tay luôn cho mình nha anh em nằm U20 Úc chấp cái mã kèo 1 mạnh tay cho mình tài xỉu thì anh em sẽ vào rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nha thì tại sao anh em nên vào Úc mạnh tay thì mình cho anh em xem cái bảng ờ, điểm của ờ, ba bốn đội nha thì hiện tại Úc đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng có 3 điểm mà tỷ số dương bằng thắng thì đang là không nếu cái trận này úc mà thắng cách biệt qua ta với cái tỷ số là hai hai bàn thắng á, hai bàn thắng thì úc sẽ nắm chắc được cái vé đi vào vòng trong còn trong khi đó u20 Iran vẫn có 3 điểm mà tỷ số bàn thắng là không thì nếu mà U20 Iran ăn Việt Nam với cách biệt một bàn thì sẽ là tính U20 Iran và U20 Việt Nam sẽ là 6 điểm mà một bàn thắng giống nhau nếu mà U20 Úc này và nó thắng được cái tỷ số hai bàn thì Úc sẽ đứng vị trí đầu bảng và úc sẽ có nắm chắc cái phần thắng nắm chắc cái vé đi vào vòng trong rồi thì úc bây giờ đang sáng cửa đi vào vòng trong dữ lắm anh em gặp đội yếu như qatar còn trong khi đó việt nam đang đứng đầu bảng nhưng mà đang bị đe dọa bởi iran thì việt nam chưa chắc được cái vé đi vào vòng trong luôn nha anh em thì 6 điểm nhưng mà chưa chắc được vé đi vào vòng trong nếu cái trận này iran mà nó thắng việt nam với cách biệt là hai bàn thì iran với úc sẽ nắm tay nhau và đi vào vòng trong việt nam bởi vì trận này sẽ thủ hòa hoặc là để thua cách biệt một bàn còn trong khi đó úc phải thắng với cái cách biệt từ hai bàn đó lên úc mới có nắm chắc cái vé đi vào vòng trong nha mà nếu mà úc thắng với cách biệt một bàn là ba thằng này nó sẽ có 6 điểm và bàn thắng dương một bằng nhau hết nha anh em thì nó, tới đó nó sẽ xem xét thành tích hay cái gì đó mình chưa có điều tra tới cái vụ đó thì à, cái mã kèo này anh em cứ nằm mã kèo úc chấp một cho mình anh em nằm vô cái mã kèo úc chấp một mạnh tay cho mình anh em chỉ đường thắng với đường hòa anh em không có đường thua nha thì đó là cái phần nhận định của mình về U20 Qatar và U20 Úc nha anh em thì anh em nào á mà thấy tin tưởng mình thì anh em cứ nằm cái mã kèo mà mình cho còn anh em nào không tin tưởng thì anh em cứ có thể ờ, nằm nghịch lại kèo mình mình không ép buộc anh em phải đi theo mã kèo của mình nha còn ờ, anh em nào mà đang chơi ở bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đi mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang chơi và anh em chơi trang thì anh em biết rồi chơi ngoài qua thầu qua cầu anh em nhiều khi anh em bị còn bị ép kèo mà anh em còn phải mất like nữa còn anh em chơi trong lan thì kèo nó cho anh em lựa đủ thứ loại kèo giống như có kèo nửa trái có kèo trái rưỡi anh em muốn lựa là thì lựa thoải mái à, anh em còn không bị mất like nữa còn anh em chơi ở ngoài anh em bị mất like mà anh em còn không được lựa kèo nữa giống như anh em quýnh kèo trên mà kèo trên bị thẻ đỏ anh em đâu xả kèo đâu trong trang anh em còn xả kèo được nha bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang và anh đưa anh em vào nhóm để cho anh em nhiều quả kèo hơn để anh em có thể lựa kèo anh em đánh ờ, kiếm lợi nhận luôn nha đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào mà muốn vào nhóm chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp zalo của mình là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm mình chơi nha thì ờ,